đó thấy chưa hey! Gì vậy? Cậu làm gì không làm clip mà ngồi nhảy quẩy quẩy vậy? Công việc lum kìa thì đang làm clip đang lấy cảm hứng làm clip mày cái loa này mới về mình phải test mình phải nghe phải thấy nghe em thanh hay không không ok à và làm clip đúng không làm gì ta ok có một cái clip hướng dẫn các bạn hướng dẫn tất cả các khách hàng và những cái người làm idol hay là BK hay là muốn làm tạo một tiếng cười hiệu ứng này kia ok bây giờ Linh sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái app không phải tạo một cái app mà lấy một cái app để mà đưa những cái file tiếng cười mà tùy thích luôn nha tiếng cười tùy thích luôn thay đổi được luôn đưa vào cái app đó để các bạn có thể nhấn một cái nó cười nhấn một cái nó hát nhấn một cái nhạc lên đấy rồi các bạn hãy xem hết video này nhá nhớ xem hết đó nếu mà các bạn trong quá trình mà các bạn làm bị trục trặc thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp cho bu hoặc là linh để các bạn có thể được hỗ trợ miễn phí cái app này vô rồi ok chúng ta bắt đầu bằng hai file một là chúng ta sẽ có một cái hello cam hello cam nha đầu tiên là HelloCam file này Linh sẽ để ở dưới bình luận à, dưới cái à, mô tả đây các bạn có thể tải được về à, các bạn có thể lên Google hoặc là các bạn có thể inbox trực tiếp cho BU Studio để mà lấy file rồi thứ hai là các bạn sẽ chuẩn bị một cái âm thanh ưa thích của mình âm thanh mà chuẩn bị 20 file nha 20 file hoặc là 15 file tùy thích 20 file ưa thích của mình để mà mình có thể nhấn vô nó cười bạn muốn thu âm giọng của bạn bạn muốn lấy một cái đoạn nhạc của người ta bạn muốn lấy cái giọng trend ở tiktok ở Facebook ở YouTube nói chung là lấy hết tất cả mọi thứ mà mình thích thì mình bỏ vào đó giới hạn 20 file thôi các bạn có thể thay đổi thường xuyên tùy thích đây ví dụ như Linh đang có nè Linh đang có file nè đây từ ờ, Linh sẽ đây 2 4 6 8 10 12 16 ví dụ 16 file đi ra Linh sẵn một cái phương mục như vậy rồi bắt đầu ha bắt đầu bây giờ mình bắt đầu ha ok mình sẽ cài cái Hallocam này trước đây rồi nhấn vô cài nét dùm Linh rồi nét luôn nhớ nha X86 nè nét luôn nét Rồi ok Sau khi cài xong Mình sẽ vào đâu Mình thay đổi nó Ok Sau khi phải cài xong rồi Mình không cần phải mở cái HelloCam lên trước đâu Đây thư mục của nó đây mình không cần thiết bây giờ mình chỉ vào ổ C dùm linh ha vào một ổ C dùm linh đây mình mở ra một cái mới ha rồi vào ổ C chọn program file x86 sau đó mình vào HelloCam đây ở đây mình sẽ có một cái layout effect nè. À. Đây, effect thì mình chỉ mở new window dùm lên luôn. Rồi, ở cái mục xin tao nè, đây là những cái âm thanh của Halocam có sẵn. Bây giờ các bạn có bao nhiêu? 2 4 6 8 10 12 14 16 10, 12 14 rồi. Ok, bây giờ mình các bạn thay đổi thay đổi nó là copy cái file âm thanh này bỏ vào cái mục của nó. Nhưng mà trước khi trước khi bỏ vào mục của nó các bạn phải đổi tên đã rồi các bạn phải vào cái mục code của nó các bạn đổi tên sau đó các bạn copy nguyên cái tên của bạn đưa vào là xong ok rồi đây ha vào x86 cam sau đó các bạn vào layout các bạn mở audio effect lên đấy khi các bạn mở thì nó hỏi các bạn mở bằng cái gì các bạn mở bằng notepad giùm mình nha ok rồi bây giờ nó sẽ có này thấy không Thứ nhất tên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 4, 6, 8 Đấy 20 cái Cái này đang đâu Bây giờ mình sẽ thay đổi tên này ha Ok flow 1 nè thấy chưa Các bạn thấy chưa Bây giờ mình sẽ đổi thành bass dot gì đây nè Mình nhấn chuột phải vào cái tên file của mình Mình nhấn chuột phải vào đó Mình rename nó đi Ok bây giờ mình sẽ cho là bass vô Mó một cái nè Bão táp mưa xa rồi ok, tiếp theo là hai hai cái nè. Tiếp theo là bread gì đây nè. Rồi mình lấy đại cái tiếng đó. Ok. Chia hả? Rồi. Tiếp theo là mình dùm camera nè. Đó. Thay đổi luôn. Rồi, cười nè, thấy không? Tốt nhất là các bạn hãy đổi tiếng Việt à, tiếng Anh nha. Đừng có đổi tiếng Việt ví dụ như mấy cái này mình sẽ sửa vào tiếng Anh hết là không có dấu á rồi ok bây giờ mình sẽ đổi nè mình rename nó mình cái mình copy ha copy mình bắt vô rồi dế kêu rename bắt vô đấy tiếp theo là fail thăng gì nè mình để chữ fail thôi ok rồi để chữ fail thôi à, đừng có thăng dấu những cái tiếng mà những cái mã này kia nó mệt lắm bây giờ mình chơi đây open, kêu open nè đó rồi khai sáng nè đấy khai sáng thì mình thay cho thằng Gren nhạc DJ nè thì mình sẽ cho cái thằng Amet 1 nè đó mình phải làm đủ 20 file nha nếu mà thiếu thì không được đâu tại thiếu thì nhiều khi nó sẽ lộn xộn tiếp theo là Amet 2 nè rồi thằng sát nè đó vô nè nói chung là đầu tiên là mình phải đổi cái tên của nó trước sau đó thì mình mới mới nha mới copy những cái file âm thanh đi vào và đè lên những cái thằng kia ok đó số điện thoại của linh nè rồi tiếu tiếu nè vỗ tay nè ok bỏ cái kit lady này đi đấy ok tiếp các bạn còn thiếu một hai ba bốn bốn đúng không bốn năm sáu Ờ đúng rồi 6 6 nữa thì bây giờ mình sẽ copy ha Linh sẽ copy 6 cái file nữa ha Rồi Linh đang ví dụ thì Linh chỉ Đây Linh sẽ bỏ cho tiếp thằng Happy 1 nè rồi nốt copy ha rồi nay linh đang hướng dẫn mọi người cho nên mọi người cứ làm cứ tìm cho lên 20 file mà âm thanh mà các mọi người thích nhất sau đó các mọi người cứ nhấn nhưng mà dài tầm khoảng 30 giây 15 giây thôi nha dài quá thì cũng không có hợp lý lắm đó tiếp theo là mình sẽ đổi đổi đổi tên của đồ này đi đấy đổi tên của đồ này đi rồi tiếp theo là scroll nè đúng không short nè sót là nhấn số 1 lên nữa rồi ok đó là cái những rồi bây giờ cái chữ stop nè thì các bạn thấy không chữ stop ủa phải đây nói chữ stop không ok đó các bạn cứ đổi hết cái thông tin tên này giống như những cái thằng này là xong ha rồi các bạn sale lại các bạn file sale lại rồi các bạn thoát ra rồi khi mà các bạn vào đổi tên này rồi xong rồi các bạn vào cái phần mà effect này nè Shinji Hao này nè đó các bạn á hả đây các bạn đổi copy cái thư mục mình đấy các bạn đổi tên cái thư mục mình đang chứa âm thanh này mình bát vô đây là xin giao ha rồi sau đó mình sẽ quăng nó vô đây đó mình quăng vô đây u nó sẽ sao thằng này quăng cái chung ta ui rồi mình quăng vô ha rồi mình xóa những cái của nó đi còn nếu mà không xóa thì thôi rồi bắt đầu ha bắt đầu mình mở cái thằng hello cam lên lâu quá gì ta đó lên rồi nè bạn lên rồi nhấn vô sau thấy chưa khi mà các bạn mở lên rồi thì ở đây nó sẽ đổi thành tên mình hết rồi nè một tay nè đó thấy chưa trời ơi bão đó thấy chưa nope ừ. Yo. <laughs> Đó, sau khi thành công rồi thì nó sẽ ra như thế này ha nó ra cái bảng này các bạn nhấn vô cái nào các bạn đã set sẵn âm thanh và các bạn cái tên ví dụ ừ số điện thoại của linh nè đây nè mình nhấn vô số điện thoại của linh nha một hai ba Ok, số điện thoại của Linh là không chín hai sáu sáu bốn bốn bốn năm chín nha. Website là bo studio vn và hotline là một chín không không hai hai sáu chín Ok đó các bạn các bạn là dễ kêu nè đó những cái vỗ tay rồi nè dây đó nè DJ ok số điện thoại của ờ, linh là không chín nè tiểu nope ok số điện thoại của linh nope nope vỗ tay nope fail là gì đây à súng <laughs> thế là xong rồi đúng không đầu tiên á mình nhắc lại nha đầu tiên mình nhắc lại đầu tiên là các bạn phải tải cái hello cam về ở dưới bình luận là ở dưới cái mô tả hoặc là inbox trực tiếp để mình gửi file hello cam cho các bạn thứ hai là các bạn phải có một cái file âm thanh ha nhớ là phải có một cái file âm thanh ví dụ như một file âm thanh như thế này các bạn đặt tên cho linh là không giấu ví dụ số 1 đến số 10 20 nó nhưng mà một cái file này nó phải có là 20 cam thanh rồi tiếp theo các bạn phải đổi cái tên cái tên trong cái file 20 âm thanh của các bạn á đúng theo cái địa chỉ là ổ C rồi RAM file x86 và các bạn nhấn vào Halocam các bạn vào layout các bạn audio effect nó nằm ở đây các bạn mở ra và các bạn đổi tên từ cái số mà đây từ cái dòng thứ hai là 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 tới cái phần 20 là ok ha các bạn ha. Tới 20 file là được rồi. Rồi các bạn chêm cái tên đúng như là 20 file âm thanh tên file âm thanh ở trong cái mục các bạn á rồi các bạn bỏ vô đây các bạn đổi xong các bạn nhấn file và sao lại dùm link sau đó các bạn vào cái mục gì mục halocam vào effect các bạn lại xóa hết tất cả các file trong này và các bạn bỏ 20 file mà các bạn đã đổi tên đi vào đó cho Linh Lúc này các bạn mở halocam lên thì các bạn sẽ thấy được là cái âm thanh của nó có Âm thanh của nó đi vào là xong Ok ha Vậy thì thế là xong rồi Các bạn thấy hấp dẫn Các bạn thấy ok Lại phù hợp cho những cái người livestream idol bi với nhau rồi kể chuyện nhau nghe các bạn có thể bỏ âm thanh ma quái vào dài một phút 2 phút bình thường rồi các bạn có bỏ abc vào được hết nó các bạn sẽ tự làm sao để mình lên biên kịch một cái livestream thật là ấn tượng dấu tay hay là abcd xyz gì đấy đó các bạn có thể là nhấn số điện thoại để các bạn khi nào ai hỏi facebook ai hỏi số điện thoại các bạn có thể bấm một cái nó tự đọc ừ Facebook của tôi là đó đó rồi số điện thoại đó ha hay các bạn đang hát mà các bạn muốn người ta nghe được ờ số hay gì các bạn nhấn cái là xong rồi đây là video hướng dẫn các bạn cài tiếng cười tùy thích theo các bạn ha đây là linh chia sẻ nếu các bạn nào cài không được nhất là những người idol nữ á cài không được cứ nhắn tin cho Weibo hoặc là nhắn tin trực tiếp ha inbox vào vùng kính đấy <laughs> sẽ hướng dẫn cho đấy rồi ok hoặc là sẽ cài miễn phí cho tại vì cái này là chia sẻ mọi người mà các bạn cứ chuẩn bị cho linh là 20 file âm thanh tùy thích ha còn nếu mà không lấy được thì cứ báo ừ em muốn lấy cái file đó trên cái clip đó đó thì linh sẽ thu âm dùm cho rồi thứ hai là tải qua ultraview cài đặt miễn phí cho ha xin chào và hẹn gặp lại các bạn qua một cái video sau linh sẽ hướng dẫn các bạn à, cam ảo trên PC với qua một cái phần mềm nó gọi là phần mềm Trung Quốc nó hay xài á đó các bạn có thể là làm cái cam ảo qua webcam như vậy ha clip thứ xa thứ hai là clip hướng dẫn à, đó rồi xin chào và hẹn gặp lại website của linh đây website của BUD studio đây đấy các bạn không hotline là một chín không hai sáu chín đấy các bạn hãy gõ lên google các bạn chỉ cần gõ là bu studio nó sẽ ra một loạt đây địa chỉ sản phẩm rồi A B C D X Y Z ok xin chào và hẹn gặp lại các bạn